này là Here, here, everywhere Omenta no hana wa Iya, iya yo Omenta no hana wa Iya, iya yo That is how we have to sing Iya, iya yo Iya, iya yo